Hello cả nhà. Mọi người giờ này vẫn chưa ăn cơm hả? Mọi người vào chờ một xíu nhá. Hôm nay sẽ có chuyên gia xinh đẹp giao lưu lệnh với mọi người trước khi ăn cơm nha. Đâu rồi người đẹp đâu rồi? Cái mắt mày tưởng bị làm sao rồi mình. Uh, ok bạn ơi, bây giờ nhá, bạn phải đăng ký cái tài khoản trước nhá, xong bây giờ mình sẽ gửi cái video clip để cho bạn hướng dẫn là bạn nạp tiền vào tài khoản Finex để bạn chơi nha. Hello, cả nhà chào nhau tí đi. Mọi người chat chào nhau tí đi nhỉ? Hoặc là mọi người có thể bật mic lên nha. Ngày hôm nay thị trường cũng khá Hello, là đẹp đấy hôm nay thị trường khá là đẹp ấy, nên là không biết là có anh chị em nào đã chơi trong ngày hôm nay chưa Thank you. Giờ qua 6 giờ 50 thì chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Còn uh, bởi vì là lệnh uh, vào giao lưu lệnh thôi chứ nên là không có báo trước. Thị trường vừa rồi nó cũng khá là ok. Đâu rồi? Trong khi chờ anh em thì có ai đang âm nhiều không ạ? được của bà thì ông bà đi cũng khác được thị trường đẹp ghê hôm nay thị trường là chơi với cả đàn chỉ thần công là rất là đẹp khoảng 10 phút trước thôi là zoom trong một nhóm nhỏ bốn bạn là cũng thắng được đâu đấy 5 phần trăm 5 phần trăm thị trường lúc này đang đẹp chị ạ hôm nay hàng đọc lệnh à rồi ok bạn hàng đang vào rồi nha vâng mọi người cứ chuẩn bị tài khoản đi nha đợt này ờ, uh, web của sàn ấy sàn update nên là thỉnh thoảng là nếu mà lâu mình không mình không thao tác ở trong cái tài khoản ấy trong sàn thì nó sẽ tự thoát ra đấy em lại cứ tưởng đang ở đang ở bên kia cơ không thấy đâu không cái zoom này là nó sẽ cứ mỗi một lần là nó sẽ thay đổi cái id á mọi người chuẩn bị lệnh cho em một phần trăm này chị đã chuẩn bị lệnh cho em một phần trăm nhá đánh xuôi là tăng ạ mọi người vào chưa nhỉ Ủa, mới đâu? em lại cứ đang đọc lệnh ở bên zoom kia không biết cứ, cứ đang nói chứ cứ đang đọc lệnh chứ ok mọi người nhớ quản lý vốn giúp em nhá đánh một phần trăm trên vốn ạ em thì hiện tại em đang dụng đang áp dụng cái phương pháp là uh, đàn chỉ thần công từ nãy đến giờ tầm khoảng 10 phút từ nãy giờ em đang chơi thì là nó khá là ok thì chúng ta sẽ áp dụng theo phương pháp quản lý vốn là Martinger quản lý vốn đa tầng nhá mọi người sẽ áp dụng là một phần trăm này thắng thì chúng ta sẽ đánh tiếp là một phần trăm thua thì chúng ta sẽ gấp thêm là hai phần trăm thua nữa chúng ta gấp thêm là bốn phần trăm nếu thắng chúng ta sẽ quay trở về okay. Hoàng ơi em xem màn hình đi Ôi, em đang xem còn gì mọi người có em nhìn thấy không mọi người comment có nhìn thấy màn hình không có nhìn thấy chị ơi rồi ok rồi ok rồi ok mọi người chuẩn bị lệnh cho em là một phần trăm nữa nha điểm lan từ một tay là hai đánh cho em là tăng ạ tăng nha chị làm cái ấy cái xấu quá Đây cầm điện thoại ấy luôn đi. Đây. Em có bên trái không sao không sao Ok, vậy là hai lệnh đúng không? Vừa nãy em đọc cho mọi người hai lệnh đúng không? Mọi người kịp không ạ? Thì comment cho em nhá. Vậy là hai lệnh là hai phần trăm này. Không, bây giờ vẫn đánh là một phần trăm. Bây giờ vẫn đánh là một phần trăm nha chị. Để em hiện tại bây giờ ấy, em đang áp dụng phương pháp là mà marketing cơ quản lý vốn đa tầng thì là cái chỗ này này. Như này mọi người học mọi người nhớ rồi đúng không ạ? Nó đang chưa có tín hiệu thì hiện tại bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao một chút và khi nó ra thêm tín hiệu thì em sẽ đọc lệnh tiếp cho mọi người nhé làm thế nào để em có thể nhìn được đoạn chat của mọi người nhỉ kịp một cái ok vậy là một phần trăm đúng không ạ ok mọi người comment được một phần trăm hai phần trăm thì comment để em biết để em đọc lệnh nha em chỉ đọc lệnh xương xương thôi ok chị ok chị hôm nay là chúng ta giao lưu lệnh em em em đang đọc lệnh mà đọc đánh từ lúc sớm rồi nó thị trường khá là ok thế là em bảo là thôi thì lên giao lưu với mọi người bởi vì thị trường nó đang, đang đúng với cái phương pháp mà đàn chỉ thần công á, mà mọi người mấy hôm nay được học đó để em coi xem cái thị trường này như thế nào không biết mọi người đã ăn tối chưa hay là vô dung luôn biết <laughs> ok ok đây nè đây nha. cái này nó có cái cái cái cặp này này nó ra là một cặp tín hiệu này đó thì ở đây nó đúng với cái phương pháp đàn chỉ tấn công của chúng ta thì đây thì nào cặp một cặp tín hiệu để chúng ta thì chúng ta sẽ đánh nhá em sẽ vẽ để cho mọi người hiểu ok chúng ta sẽ đợi hết cái lệnh này và người nhớ áp dụng phương pháp quản lý vốn nha em không phải chuyên gia đâu đừng tin em đừng có đánh nhiều hơn chỉ đánh một phần trăm thôi chứ không tin em lại đánh tất tay thì buồn cười lắm này lúc đấy là lại xa bờ quá ok mọi người đánh cho em là tăng nhá một phần trăm trên vốn tăng ạ kể cả tin cũng không được đánh tất tay <laughs> đừng tin em <laughs> ok chúng ta chúng chờ đợi kết quả nền nó lại bắt đầu đi ngắn hơn vừa nãy rồi nó khó hơn vừa nãy thị trường khá là ok Ok, mọi người cấp thêm lên giúp em là 2% nhá. 2 đô. để xem cái này nó ra cái gì ra xanh này nếu như nhá cái lên cái lệnh chờ này này cái lệnh chờ nó ra xanh thì chúng ta sẽ không đánh nữa còn nếu ra đỏ thì chúng ta sẽ đánh tăng nhá mọi người chuẩn bị chút ạ để xem nó ra màu gì mọi người đánh tăng giúp em nhá tăng ạ ừ. sao lại thế em có ấy đâu mà có một cái vừa nãy thì bây giờ chúng ta cấp tiếp đúng theo lệnh thôi đấy là do chị ấn đúng không ok không sao không sao này có các bạn dương một dương hai rồi này dương một phần trăm dương hai phần trăm đúng không ok chúc mừng mọi người nhé ok chúng ta lại thêm một phần trăm nữa đúng không ạ Bây giờ mọi người trở về cho em một phần trăm trên vốn nha. Nhớ là giúp em là một phần trăm trên vốn ạ. À. Mọi người đánh cho em là giảm ạ. À. Giảm nhá. Ok, bởi vì bởi vì sao em đánh giảm? Mặc dù cái đấy này nó chưa rõ ràng bởi vì là khi mà ở đây em sẽ vẽ cho mọi người xem luôn cho nó dễ này. Mình chúng ta đang áp dụng phương pháp quản lý vốn à áp dụng ở phương pháp đàn chỉ thành công thì đây cặp em vừa áp dụng đây. Thứ nhất là cặp này nhá thì cái lệnh đầu tiên chúng ta đánh là màu là tăng đúng không nhưng nó không ra nó ra màu đỏ này thì chúng ta sẽ gấp thép lệnh lên thì nó sẽ đã ra màu xanh rồi khi nó ra màu xanh rồi nhá thì chúng ta sẽ áp dụng cái tín hiệu này để chúng ta đánh này thì nó là màu đỏ thì chúng ta sẽ đánh giảm nếu như cái này nó không ra ra đỏ này chúng ta sẽ gấp thép để đánh giảm tiếp ok phương pháp mà nó sẽ có sự xác suất không sao cả chúng ta cứ quản lý vốn tốt là chúng ta sẽ sẽ đánh được à, sẽ sẽ không bị cháy tài khoản sao nó không dễ về được này ok để em coi nếu như nhá nếu như cái lệnh chờ này này nó không ra đỏ này thì chúng ta sẽ đánh uh, là đỏ còn nếu như nó ra màu đỏ rồi là nó ra cái cặp tín hiệu của cái này rồi thì mọi người sẽ đánh giúp em là tăng nhá đợi một chút để xem nó ra cái môn gì thì chúng ta sẽ đánh ok nó là màu đỏ rồi nó ra tín hiệu rồi từ từ ok mọi người đánh tăng giúp em nhá đánh tăng ạ Ê từ từ, mình đánh bao nhiêu tiền nhỉ? Ê chứ quên không? Quên không, quên không không để ý, không để chỉnh lại tiền. Ừ. ok <laughs> không chỉ lệ tiền. ok vậy là mọi người đang dương mấy phần trăm ạ để em biết ạ comment em biết nha hoặc mọi người bật mic lên cũng được không sao cả mình giao lưu mà thoải mái mọi người cứ thoải mái thôi em ơi thôi giao lưu mấy lại rồi tạm tạm dừng một hiệp đi <laughs> đi thẳng thẳng là nó sẽ đi, sẽ đi đi ra bờ lắm đi ra bờ lắm à. mọi người xem có ai cần hỏi không cần hỏi về cái phương pháp này không thì mọi người có thể hỏi để hàng có thể trả lời cho các bạn nha ok dương một dương hai phần trăm này ok chúc mừng cả nhà mọi người Đánh này thì chúng ta cũng sẽ bỏ qua chúng ta không đánh này bởi vì sao cái cặp tín hiệu này nó là không phải là đúng cặp tín hiệu chúng ta đang chờ nó là một xanh một đỏ nó không phải là đồng màu nên chúng ta sẽ không đánh được chúng ta sẽ bỏ qua này chúng ta sẽ bỏ qua lệnh này nha. khi mà đến một lệnh nữa thì chúng ta sẽ đánh là tăng ok ờ, nào em nó cũng không hiện lên cái tin nhắn cũng nhỉ đấy cứ phải mở ra là như nào nhỉ em nói cái hai giọt nước à em em mới vào ok ok ok mọi người đây nha, bây giờ như này cái cặp tín hiệu này nó không đúng không đúng màu này mọi người chuẩn bị cho em một phần trăm nhá chúng ta sẽ đánh giao lưu thêm một lệnh nữa thôi ok thì mọi người sẽ đánh giúp em là tăng ạ à. tăng nhá mọi người đánh tăng giúp em nhá sau đó em sẽ giải thích tại sao em đánh như thế ok như này nhá đây khi mà áp dụng chúng ta áp dụng cái phương pháp đàn chỉ tấn công ấy thì mọi người nhìn con chuột của em này em đang cái cặp nến màu đỏ đúng không ạ thì chúng ta gióng sang gióng hàng ngang hàng ngang nhá thì cái mọi người ai bật mic thì tắt giúp em cho đỡ rè ạ để em chia sẻ xong mọi người thì bật mic lên để giao lưu nhá ok ok chị sẽ tắt thì, ok thì là cái cặp màu đỏ này chúng ta đang là tín hiệu của chúng ta đúng không thì chúng ta sẽ đánh màu đỏ này nhưng nó ra màu xanh ok chúc mừng mọi người thêm một phần trăm nữa này nhưng nó ra màu xanh đúng không thì chúng ta sẽ chờ đợi để xem cái cây lến phụ này nó có là màu đỏ hay không nếu là màu đỏ chúng ta sẽ tiếp tục bỏ qua và đánh cặp ở dưới còn nếu như nó không là màu đỏ là màu xanh thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh màu đỏ ok còn như ở đây này hàng thứ ba này nó đang không có tín hiệu thì chúng ta bỏ qua để em viết vẽ cho mọi người dễ hiểu hơn đây như cái hàng này này nó đang không cùng tín hiệu thì chúng ta sẽ bỏ qua nhá chúng ta sẽ không đánh lệnh này đó còn ở đây này, mọi người nhìn này đây cái lệnh này nó đang là tín hiệu của chúng ta này đó đây cũng là tín hiệu này ok đây cũng là tín hiệu này đó thì chúng ta sẽ nhìn cột một cột một này chúng ta sẽ áp dụng để chúng ta đánh sang cái lệnh của cột 2 đó thì nó ra một chúng ta sẽ đánh màu đỏ đúng không ạ nhưng vừa nãy là không không ra màu đỏ thì chúng ta sẽ gấp thép lên đó gấp thép lên và khi lệnh chờ ấy nó đã ra màu đỏ rồi thì chúng ta sẽ không cần phải quan tâm đến cặp này nữa chúng ta sẽ chuyển sang cặp thứ hai thì chúng ta sẽ áp dụng là sẽ đánh màu xanh ở đây thì mọi người gấp thép và đánh màu xanh là thắng đúng không ạ tiếp này bên này bên này thì vừa nãy em có chia sẻ là cái này này nó không đúng này nó không đúng không phải là cặp tín hiệu của chúng ta chúng ta sẽ bỏ qua và chúng ta sẽ chuyển sang cặp tín hiệu thứ tư à bỏ qua một lệnh đó cặp thứ tư này thì lúc đó là đã thắng rồi đúng không đấy à chưa chưa đánh đúng không nhỉ lúc đấy em đang mải chia sẻ chưa đánh ok nghĩa là mọi người đã thắng được ba phần trăm rồi đúng không nhỉ mọi người comment cho em biết nha hiện tại bây giờ là đã đặt nó à đây thêm một lệnh này thì nó sẽ, sẽ đánh được này từ từ đợi em chút mọi người đánh cho em là tăng giúp em Ồ, không kịp rồi không kịp không kịp em đọc hơi muộn không sao cả đây tại vì sao vừa em đọc bởi vì là đây này cái cặp xanh này này đó là tín hiệu chúng ta này thì chúng ta có thể đánh tăng được chút để em xóa đi cho mọi người dễ nhìn ok tại sao em cứ không cứ phải mở ra để đọc comment nhỉ hướng dẫn lại phương pháp rồi rồi ờ, ba phần trăm một phần trăm hòa ơ sao đặng ngọc huệ lại là hòa nhỉ bởi vì là em đánh mọi người đều dương 3 phần trăm với lại hai phần trăm mà còn bạn nào vào sau thì chắc là một phần trăm chị mới vào à chị huệ hướng dẫn lại phương mình phương pháp vừa rồi à bạn thế à bạn thế ừ, không biết là nhiều tuổi hơn hay là hơn hay là hơn tuổi thì mình cứ xưng là bạn nhé bởi vì là cái phương pháp này là phương pháp đàn chỉ thần công mà buổi uh, sáng là chị Hoàn có chia sẻ đó ạ thì ok hiện tại bây giờ nhá mọi người nhìn này đây là đang không có cặp tín hiệu để chúng ta vào này nó đang theo phương pháp là bình đông là xanh đỏ này đây xanh đỏ xanh đỏ này thì chúng ta sẽ bỏ qua chúng ta sẽ không đánh bởi vì sao ạ chúng ta đang áp dụng phương pháp đàn chỉ thần công thì chúng ta sẽ không nhảy sang phương pháp uh, binh bông nữa bởi vì chúng ta chỉ áp dụng một cái thôi áp dụng nhiều cái sẽ về tàu hỏa nhập ma đó và cái phương pháp uh, binh bông này thì nó cũng chỉ một lúc thôi là cũng sẽ chuyển phương pháp nếu chúng ta không để ý là chúng ta sẽ bị thua đó cái phương pháp em đang áp dụng ấy vừa là em đọc lệnh là phương pháp đàn chỉ thần công thì anh chị nào mà chưa biết thì mọi người có thể là chưa mai thì chị Hoàng có thể sẽ chia sẻ lại cái phương pháp đó thứ hai là mọi người có thể lên YouTube nhá để chia sẻ thứ ba nữa là mọi người có thể inbox cho em em sẽ gọi và em sẽ chia sẻ một một cho bởi vì ở trên đây thì sẽ còn mọi người nữa chia sẻ thì em sẽ sợ phiền mọi người đó và khi mà các anh chị áp dụng phương pháp đàn chỉ tấn công ấy hãy nhớ giúp em là cái phương pháp quản lý vốn rất là quan trọng áp dụng phương pháp quản lý vốn mặt Martinger quản lý vốn đa tầng nhá là một này một phần trăm bắt đầu chúng ta đánh sẽ là một phần trăm này nếu thắng chúng ta sẽ đánh tiếp là một phần trăm nếu thua chúng ta sẽ đánh lên là hai phần trăm và thua nữa chúng ta sẽ đánh bốn phần trăm nếu mà thắng chúng ta quay lại một phần trăm tiếp đó thì hãy nhớ phương pháp cái quản lý vốn nó sẽ rất là quan trọng và giúp các anh chị bảo toàn vốn mà không bị cháy tài khoản ok em thấy đây là một cặp tín, tín hiệu để cho chúng ta đánh này em sẽ đợi thêm một lệnh nữa thị trường ok em sẽ đọc cho mọi người một lệnh nữa nha mọi người có hiểu những gì em nói không ạ hiểu thì comment hiểu giúp em ạ hoặc comment số 1 giúp em nhá ok ok chỗ này mọi người giúp em à, một phần trăm trên vốn này đánh giúp em là giảm ạ à. khi mà mọi người áp dụng cái phương pháp đàn chỉ thần công nhá không nhìn vào nến hãy nhìn à, chúng ta sẽ chỉ nhìn vào giọt nước thôi nhá đó nó sẽ hỗ nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta nhiều hơn bởi vì cái phương pháp này thì đặc tính của nó chúng nó là sẽ là giọt nước đây đây đỏ này bởi vì là cái hàng thứ thứ tư này nó là đỏ này à hàng thứ năm giọt nước thứ năm này nó là hàng đỏ thì chúng ta sẽ gióng sang bên này gióng sang cột đầu tiên của cái cột mới mờ mờ đây nha mọi người thì chúng ta sẽ đánh đỏ ạ à. nếu như mà không ra đỏ chúng ta sẽ gấp thép lên hai phần trăm và đánh đỏ rồi nó kiểu gì nó cũng sẽ ra đỏ nếu như hiện tại bây giờ đang đúng phương pháp này cái quá khứ của nó nó cũng đang đúng phương pháp này ok chung mừng mọi người thêm một phần trăm nữa này đây vâng. vì đây nha mọi người giống giúp em nhá cái hàng thứ năm này nhá nó ra bốn cái dấu hiệu màu đỏ này thì cái này là một tín hiệu rồi đúng không ạ cặp thứ hai là hai cái giọt nước màu đỏ này thì nó chúng ta sẽ có khả năng đánh thêm một cái lệnh màu giảm nữa mọi người đánh giảm giúp em nhá ok mọi người có kịp không ạ nếu kịp thì có comment cho em để em biết nha chúng ta sẽ đánh một lệnh này đánh lệnh này nữa thứ nhất là chúng ta sẽ nghỉ nhá chúng ta sẽ không đánh nữa giao lưu để cho mọi người ăn tối em cũng chưa ăn tối luôn bởi vì em đọc lệnh cho các nhà đầu tư của em từ chiều đến giờ dương hai em mới vào kỳ bạ em kỳ bạ ok em cảm ơn mọi người dương một phần trăm dương hai phần trăm ok ok Đó, cái này chúng ta ăn rồi chúc mừng mọi người nha Ok, nếu như để xét về tiếp tục ấy mọi người đánh ý, thì chúng ta vẫn có thể đánh giảm được này mọi người nhìn nhá đó và tại sao mẹ em vẫn tự tin em đánh giảm được bởi vì là đây này mọi người nhìn là nó cái thị trường nó đang đổi chiều này khi cái đường dây màu đỏ nó cắt cái đường dây màu xanh rồi nó đang xuống xuống đấy thì chúng ta vẫn có thể đánh được một giảm thị trường nó đang có xu hướng là giảm đó chúng ta sẽ đánh một lệnh nữa giảm rồi hết này đánh là không đánh nữa nha <laughs> giảm nha mọi người khỏi đánh nữa thì đi xa bờ đấy thấy chưa Ok, tín hiệu rất là tốt. mọi người nhớ áp dụng đúng phương pháp quản lý vốn giúp em chúng ta không có tự lâng cái phần trăm lên nhá bởi vì lúc đó khi mà có những cái lệnh mà cấp thép ấy mọi người không cấp được thì là chúng ta sẽ cháy tài khoản đấy ạ phương pháp quản lý vốn rất là quan trọng và khi chơi cái tâm lý của chúng ta ấy nó cũng rất là quan trọng ạ tâm lý bình ổn nhá chiếm 70 phần trăm khi mà chúng ta chơi quản lý vốn chiếm 25 phần trăm nhá và cái phân tích thị trường ấy nó chiếm 5 phần trăm thôi bởi vì là đôi khi chúng ta phân tích đúng nhưng thị trường nó quật lại và biến động thì chúng ta không thể biết trước được cho nên cái tâm lý khi chơi là mọi người phải tin tưởng vào những cái gì mà chúng ta đang phán đoán đó. ok mọi người vừa dương một phần trăm đúng không ạ cái này này nó ra gì thì ra chúng ta vẫn có thể đánh giảm được này bởi vì tín hiệu của nó vẫn là giảm nha mọi người giảm đấy đã về bờ <laughs> ok cảm ơn chị huệ ok mọi người ok ok nếu như cái lệnh này không giảm thì chúng ta vẫn cất thép và chúng ta sẽ đánh giảm được bởi vì nó vẫn có khả năng là giảm nó vẫn là ra giảm nhá thị trường đang rất là đẹp đang rất là gọi là nắng ráo sau những ngày mưa gió bập bùng đúng không ạ ok chúc mừng mọi người thêm một phần trăm nữa nha thế chúng ta giao lưu đến đây thôi như nhỉ hay là muốn chơi nữa ạ mình <laughs> chay nữa đi <laughs> thôi em ơi dừng đi hôm nay chơi chơi thế này là đủ rồi đấy giao lưu với mọi người này là đủ rồi okay. mọi người ờ, mọi người dương bao nhiêu phần trăm ấy thì mọi người có thể comment vào trong nhóm giúp em nha chỉ cần dương bao nhiêu phần trăm là được còn là comment không cần phải là ừ, cảm ơn chuyên gia gì đâu ạ à. chỉ cần comment là em giúp mọi người kiếm bao nhiêu phần trăm thôi em không phải chuyên gia đâu nên mọi người cứ cứ thoải mái thôi nhá Ô, không phải anh không đánh kịp ok ok chúng ta kết thúc sẽ hôm tại đây chưa nhỉ Hay ờ, ok cảm ơn hằng nhá <laughs> mọi người nhớ comment ở trong đó và cảm ơn ừ. hằng nhá và bên cạnh đấy dạ. thì 20 giờ chúng ta sẽ có Zoom để các bạn có thể có thêm những kiến thức về đầu tư tài chính cũng như là cái phương pháp về chơi chơi trên sàn WeFinex và 21 giờ thì vẫn là đọc lệnh bình thường nha cả nhà ơi. Ok, bây giờ nhá, ok mọi người, dương 2%, dương 3%, em cảm ơn mọi người nha nếu mọi người muốn đánh nữa thì cái thị trường này vẫn đang giảm thì mọi người có thể tự đánh giảm. Đâu giờ mấy ca? Ok, chào mọi người nha. Bye bye mọi người. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Chúc mọi người ăn cơm vui vẻ nhá. Ok, bye bye. Chào cả nhà nhá. Chúc mừng tất cả các bạn.